anh chị thấy màn hình của mình không thấy cái màn hình uh, sơ đồ tư duy anh chị bấm cho mình số 3 đấy bấm số 3 nhá thấy màn hình sơ đồ tư duy của mình ấy. tổng quan chương trình anh chị thấy anh chị bấm cho mình số 3 bấm số 3 đi à, thấy rồi đúng không rất tuyệt vời à, bây giờ đây là lịch trình của chúng ta học nhé đó lịch trình của, của chúng ta học ngày số 1 này <clears throat> ngày hôm nay nhé xíu xíu mình sẽ chia sẻ chuyện là cái tiêu chí chọn sản phẩm này và quy trình marketing nhé bởi vì như này tại sao mình lại đưa cái tiêu chí chọn sản phẩm vào đây bảo chị Hương bảo ơ chị có sản phẩm rồi tuy nhiên là khi chị chọn sản phẩm ấy là chị chưa biết rõ thị trường như thế nào nhé thì xíu chúng ta cũng đi phân tích cái này quan trọng nhất này cái các bạn trinh như vậy này một số bạn học rồi nhé hôm nay là một số cái mới nữa này số 2 là quy trình marketing này số 3 là lập fanpage chuyển SEO nhé Đấy, lập phiên chuẩn Excel. Và hôm nay là chúng ta sẽ có một bài tập về nhà. Thì cái phân chuẩn Excel này có bạn Huy Nguyễn nhé Bạn Huy Nguyễn trong lớp là bạn là chùm, bạn là chùm về gì? Bán hàng không cần quảng cáo chị nhá. Anh, anh chị có thể liên hệ với Huy Nguyễn trong lớp nhé Đấy, anh chị chủ động kết bạn Zalo Huy Nguyễn. Huy, Huy Nguyễn là học viên của mình, khóa K2 gọi là khóa đầu của mình. Quảng cáo Facebook. Nhưng Huy Nguyễn rất giỏi về gì? Du kích chị chị nhá, không cần quảng cáo đâu mà vẫn có đơn hàng. Đấy, mình phục của Huy vậy đó rất là giỏi Và ngày số 2 này ngày sau chúng ta sẽ học là hành trình khách hàng mua hàng trên Facebook như nào họ đọc quảng cáo này họ rồi họ họ đi đâu nhá chị nhá cái này anh chị không biết đâu và không biết là thầy Bình ơi là khách hàng học đọc quảng cáo xong họ biến mất rồi em phải làm thế nào đó và chúng ta ngày số 2 chúng ta học về nội dung thu hút người đọc Facebook như thế nào và các quy trình viết nội dung phổ biến và mình giúp cho chị có một cái tứ đồ nội dung chuẩn nhé để viết bài quảng cáo nhé ở ngày số 3 này ngày số 3 là hướng dẫn chị là thiết lập tài khoản quảng cáo này là mua via này rồi là gì làm sao để quảng cáo chúng ta chạy được nhé khi một số chị chạy sản phẩm ví dụ như là sản phẩm mỹ phẩm này thực phẩm chức năng này một số sản phẩm về sách vân vân đấy khi chị chạy là nó hay bị chết đúng không vì nó vi phạm chính sách nhé hoặc là chạy sản phẩm nó gì bệnh đúng không ở trong nước này có thì có hệ thống của phòng khám đa khoa phòng khám điều trị ung thư đấy à, phòng khám à, tổng quát gì phòng khám ung thư ở dưới Vũng Tàu ấy, mình đã làm cố vấn chiến lược cho cái chủ đó và trong lớp chúng ta có hai bạn nhân viên nhé hai bạn ấy bạn chạy khủng anh chị chạy giỏi rồi có bạn Vi nhé bạn Vi chạy à, về phòng khám rất tốt chạy gì chạy có chạy có từ khóa đã bệnh này ung thư vân vân nguy hiểm lắm chị ạ nhưng mà vẫn thì chạy rất là tốt đấy, không bị khóa thì bí mật như nào ấy thì anh chị hãy khám phá khóa học này lý do là gì là chúng ta đều có cách cả nhé cách để chạy làm sao không chết anh chị nhé đó thì trong quá trình chạy thì chạy hiện tại bây giờ Facebook web rất là nhiều anh chị ạ bảo làm sao nó Facebook quảng cáo của em vừa chạy là chết rồi chết pay rồi chết tài khoản thì mình sẽ có cách để giải quyết cho anh chị lý do vì sao anh chị bị chết lý do vì sao bởi vì lý do đó là gì là anh chị chưa hiểu cái nguyên lý của Facebook thì trong học phần này mình giải thích cho anh chị hiểu cái nguyên lý nhé đó là số 4 này ngay số 4 là mình hướng dẫn anh chị là tạo những landing page tăng tỷ lệ chuyển đổi đấy bây giờ bán hàng chúng ta phải có một landing page đó thì bình dựa vào cái hành trình của, của khách hàng ấy thì bình sẽ có cái module này cho anh chị đó là gì khách hàng ngày xưa 2017 2018 mình chạy đó là gì là họ gì họ đọc quảng cáo họ bấm vào nút gửi tin nhắn họ mua hàng luôn bây giờ khách hàng họ rất là tinh rồi họ đọc quảng cáo xong họ thoát ra ngoài đúng không từ từ đã từ từ sản phẩm từ đã mua đã rồi họ lên google search này họ lên youtube họ search xem là giới thiệu sản phẩm như thế nào này đó <coughs> thì trong nội trình này mình hướng dẫn anh chị là tạo lên landing page này có thời gian nhé tạo kênh youtube này rồi tạo website vân vân nếu có có thời gian yên tâm đi lộ trình mình không phải trong một tuần là xong đâu kéo, kéo dài nữa để giúp cho anh chị là gì có một cái nhìn mới nhé bởi vì mình thay đổi cái giáo trình rồi giáo trình đợt trước là nó gì nó hơi sơ sài anh chị làm anh chị bỏ cuộc nhanh lắm nhưng cái giáo trình này gì cứ hàng tuần mình buổi sáng mình buổi sáng như này mình lên với anh chị cùng làm anh chị luôn để chị ra kết quả thôi bị ép anh chị nhá mình nói trước rồi là khóa học này nó không phải nó dễ đâu anh chị nhá nó cực kỳ khó chị cực kỳ khó đó đấy thì bốn ngày chị học được những phần này rồi tuần tiếp theo tuần 2 tuần 3 nữa nhá chúng ta học tiếp nữa không phải là gì ở ờ, một ngày xong đâu anh chị nhá